Hello, xin chào tất cả các bạn nha, mình là Hùng đây Đến với video à, hôm nay mình cũng chơi tiếp tục game trắng sông hồi các bạn Một con đầu tiên rồi Đầu video mình xin chúc các bạn một ngày thật nhiều tốt đẹp nha Hôm nay mình cũng chơi con rắn huyền thoại của mình nè sao chạy thoát tụi mình bắt rồi không có chạy cả quá dễ đó với mình bị mình bắt nên nè đó chạy các bạn xem video nhớ để lại một like và được đăng ký ủng hộ mình nha mình cũng ờ, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vào wow, đây con này mình sắp sửa có một sự kiện mới nữa các bạn sự kiện ngày Valentine gì đó sự kiện lễ tình nhân nhé 14 tháng 2 Hôm qua có bạn hỏi mình mình đeo quà mấy mà mình ờ, cái đeo quà ờ, này là của mình là 107 ngày hôm qua mình để 110 mờ 110 mình nhớ cũng mại mại thôi chứ cũng có giả lại nhiều bạn nói mình là chơi hack mình không biết mình hack chơi chỗ nào nữa tại vì game này mình chơi ờ, quen rồi bạn mình chơi 5 năm hơn 5 năm rồi đối với mình thì cũng hơi dễ dàng lắm chơi lên top rồi cũng dễ bắt sâu cũng rất dễ làm sao chạy được một khi mình bắt là không có đường nào chạy cả bên đó có con sâu xanh đội đánh lắp ra kiếm dài lắm đi nãy giờ mình, mình chưa gặp được cái đầu đây đây đây chạy đó chạy với anh mấy ờ, con sâu này nè các bạn mà các bạn hiểu biết ý dễ bao dây nữa đó mình chặn cái đầu nó trước và ờ, nó sẽ quay vòng vòng vòng đó là chút xíu nó cuốn tròn lại là mình dễ gấp bao bao là dễ lắm mình đi chặn cái đầu chút xíu là nó quay lại là lúc đó là mình dễ dàng bao dây và dễ dàng bắt Đẩy lên top 1 rồi nha qua đây luôn coi đi qua đường này luôn được không qua được ok ok bắt con này này mới được chọn qua từ từ từ từ đâu ra vậy tự nhiên chui vô đó mình tính qua cái đường đó nó chui vô <laughs> phải mình qua sớm rồi chết rồi tiêu rồi phải mình qua sớm là mình đụng đầu rồi trái bắt mấy con bự kiểu này nè mình không có ăn được bao nhiêu thức ăn ít mấy con tầm chung chung á nên nó, nó nhiều thức ăn nó nhiều lên điểm điểm số nó cao lên lên cao mấy con này à, bị tiêu diệt xong là không có bao nhiêu hết xanh xanh có hai cái sừng hồng rồi kêu tính ăn của mình thì dễ ăn lắm mình dụ cho vô kẻ này nha hồ khôn rồi, khôn khôn khôn Không vô, không vô Cũng kêu rồi, cũng chạy theo vô gỗ Gì? Thôi mình nói bye các bạn nha Chúc các bạn xem video vui vẻ Hẹn các bạn lại clip sau nha Nói bye